kiêu xa môi mềm tìm đến bên em niềm tin đã lành theo tháng năm giá băng em có nghe ngoài phố đêm kết hoa bao nhiêu sắc hoa là bấy nhiêu ân tình sao lời yêu thương đó bờ môi nào đắng đo năm tháng xa vời đời có vui với ai táo xanh quen màu thương mối ân tình xưa yêu thì yêu nhiều nhưng chưa biết yêu được chi và ước mơ những gì hàng mi em mờ rằng mấy tiếng nhớ ai nhớ ai trong đêm dài buồn tóc rối hoen cay đèn soi bóng đêm sương rơi chân mềm sao rơi bên thềm hàng cây giá băng xoay cơn mê đầy ngôi trắng đêm em ơi em lời hứa xưa đã phai em ơi có hay thành phố không đêm ngày ai khóc ai vàn cây lá bay đôi tay gây buồn màn suy tư về này đôi mắt nhung chiều xa môi mềm biết yêu được chi và ước mơ những gì hàng mi khép mờ rằng mấy tiếng nhớ ai nhớ ai trong đêm dài buồn tóc rối quên cay đèn soi bóng đêm sườn gơi chân mềm cơn mê đầy tìm đến bên em vòng tay ngỡ ngàng nghe đắm môi trắng đêm em ơi em lời hứa xưa đã phai em ơi có hay thành phố không đêm ngày em ơi em lời hứa xưa đã phai em ơi có hay thành phố không đêm ngày ai khóc ai sau đời